có biết em đang chờ đang mong hằng đêm anh biết không <laughs> ok bạn ơi thì ngày hôm nay như các bạn đang thấy thì hello team bọn mình đang uh, leo chồng lên nhau bạn biết lý do vì sao không là bởi vì ngày hôm nay bọn mình đã có gà minh hao mới rồi đây đây đây quá là đẹp luôn thì ngày hôm nay có thể các bạn sẽ rất là tò mò tại sao hero team lại xuất hiện ở đây đông đến như vậy đúng không là bởi vì ngày hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau trang trí gà minh hao trang trí phòng nha các bạn nha để mỗi người sẽ có một cái phòng ở trong gà minh hao để quay video cho bạn xem nè à, nói tiếng chung là tôi thì à, tôi là mấy bạn biết là tôi độc lạ bình dương nhất rồi cho nên chắc chắn là cái phòng của tôi sẽ độc lạ nhất bởi vậy cho nên các bạn hãy xem video của tôi vui đừng xem video mọi người giỡn giỡn ờ. giỡn nếu như bạn nào mà muốn biết phòng của những người khác á, như thế nào thì bạn có thể qua bên kênh mọi người để xem nha còn bây giờ thì không nói nhiều nữa chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trang trí cả mình thôi nào let's go à, mà khoan từ từ sau đó này tôi hơi tại sao phòng của tôi bên dưới này mà phòng của sam tuốt trên kia sao không cho phòng bọn tôi kế bên nhau đất vâng, mà thôi em em lên đầu thì ngồi đi nè em em lên đầu thì ngồi đi đây là cái cái không ngày xưa không? từ cái thời sao bạn? cái mùa tóc sắp xếp như vậy rồi tại vì bạn là độc lạ bình dương rồi vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu chen chiến game thao nào mọi người ơi let's go biệt anh em dù có chuyện gì xảy ra hãy nên nhớ tôi vẫn yêu anh em rất nhiều tạm biệt rồi ok bạn ơi bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí cái gam minh hao của mình nha thì mấy bạn có thể thấy là cái ga minh hao của mình nó to đùng luôn nè các bạn bạn coi nè đấy xung quanh nó rộng ơi là rộng luôn có rất là nhiều phòng luôn mặc dù cái này chỉ là một mình phòng của tôi thôi đó mà nó đã rộng như thế này nè các bạn trời ơi là trời thiệt luôn tôi nhìn mà tôi không biết trang trí sao cho hết luôn á hay nhưng mà tôi cũng đã có một số những cái ý tưởng khá là hay ở trong đầu để trang trí cho cái ga Minh Hào của tôi rồi thì chắc chắn ga Minh Hào của tôi sẽ là độc lạ bình dương nhất luôn á bạn bạn nào mà xem thử coi cái ga Minh Hào của ai trang trí độc lạ hơn tôi comment xuống cho tôi biết nha chứ tôi nghĩ là tôi là vip nhất rồi bạn <laughs> ok trước tiên thì tôi nghĩ là tôi phải phải thay lại cái sàn nhà cái sàn nhà này á nó màu trắng với lại cái sàn nhà bên đây thì nó cứ trắng đen trắng đen rồi nè nhìn xấu quá à tôi không biết cái cái sàn nhà tí tí nào hết trơn á tôi sẽ thay đổi nó lại tôi đổi thành màu xanh sau đó tôi sẽ có một cái điều bất ngờ cho bạn xem nè ok bạn chuẩn bị xem nha trước tiên thì tôi sẽ phải uh, gọi là sửa lại cái sàn cả ba một vô trước tiên là tôi cần phải sửa lại cái sàn đã ok ba hai một sửa bum chiêu Đó xong rồi nè bạn ơi Mình đã sửa lại sống cái sàn nhà nè Cái sàn nhà bây giờ nó đã biến thành một cái màu xanh dương rồi các bạn ạ à. Thì chắc chắn thì có nhiều bạn tò mò là Ủa tại sao anh Phong lại thay cái sàn nhà là màu xanh dương của chị Sim <laughs> Ủa gì kỳ vậy <laughs> Thì không phải nha các bạn nha Mình có một cái ý tưởng này rất là hay luôn Đó chính là mình sẽ nuôi cá ở bên dưới sàn nhà các bạn ơi Đó Mấy bạn có biết là ở mấy cái nhà mà người ta giàu giàu á bạn Là người ta hay xây gọi là hồ bơi Hay xây mấy cái hồ cá ở bên dưới sàn nhà luôn các bạn bạn đỉnh lắm luôn á vậy cho nên là tôi cũng có ý tưởng như vậy tôi sẽ xây cái sàn của tôi trở thành một cái hồ bên dưới đây và bên dưới tôi sẽ nuôi thật là nhiều cá heo bên dưới đó hơi bị xịn sò con bò cười luôn nha <laughs> ok được rồi vậy thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu xây nha các bạn nha thì trước tiên á tôi sẽ qua bên đây nè để tôi à, đập mấy cái à, chậu hoa này đi tôi không cần mấy cái chậu hoa đâu đập đi đập đi rồi đó ok đập đi hết chỗ này thì tôi nghĩ là bên này tôi sẽ để làm nhà bếp nè ok hợp lý tôi sẽ để nhà bếp trong đây ok rồi còn bên ngoài đây á, thì tôi sẽ à, trang trí à, cho nó là phòng khách ở bên này còn bên này thì sẽ là à, phòng minh của tôi à, ờ không phòng phòng phòng phòng cá minh trong này đi ok bên ngoài đây thì cho là phòng tập gym hay là vui chơi gì đó cũng được rồi vậy bây giờ mình sẽ bắt đầu thay lại cái sàn nhà bằng một cái hồ cá bên dưới đó nha mấy bạn chuẩn bị coi nè tôi đếm ba hai một cái là nó có hồ cá bên dưới nè ba hai một Tên tên tên tên Xin giới thiệu với mọi người Đây chính là một cái sàn nhà hồ bơi Ở trong nhà của mình nè Bạn thấy đỉnh cao chưa các bạn Đó Ở bên dưới này thì mình sẽ để nước ở bên dưới nha à, Tôi còn có làm thêm mấy cái chỗ cầu thang Để chúng ta có thể ra ngoài đây ngắm cảnh đồ kiểu đó nè Đó ra ngoài đây ngắm cảnh nha Và đặc biệt hơn nữa là cái nhà của tôi hơi bị đỉnh ở chỗ này như thế này nè bạn Là mình có thể đứng ở trên đây nè Sau đó mình thả cần câu xuống mình câu cá ở bên kia được luôn các bạn Đó thả xuống bên đó câu cá bên đó <laughs> ok tôi sẽ thử đứng ở đây tôi chờ coi tôi có câu được con cá nào không nha các bạn nha đây đây đây đây có rồi nè bạn ơi có rồi nè đây đây dính nè trời ơi câu được nguyên con cá nóc luôn <laughs> trời ơi bạn thấy nhà mình đỉnh đó các bạn ở trên đây có thể câu được cá luôn á mà ở trong nhà mình thì là nguyên một cái hồ bơi luôn ấy ơi nhưng mà khoan từ từ mấy bạn thấy còn thiếu cái gì không mấy bạn tất nhiên rồi hồi nãy mình có nói với bạn là mình sẽ nuôi cá ở bên dưới cái sàn nhà mà đúng không thì ở chỗ này mình đã chuẩn bị rất là nhiều trứng cá nè đó ok bây giờ mình sẽ lấy nó ra để mình để xuống dưới đây cho bạn xem nha ok thì đầu tiên á thì tôi sẽ bỏ cái quả trứng này đi trứng này là con cá gì đây ui con cá màu vàng vàng nhìn dễ thương quá nè được, bỏ xuống đó Tôi sẽ bỏ nhiều nhiều xíu nha các bạn nha Nhiều nhiều xíu để nhìn cho nó à, đẳng cấp đó Trời ơi <laughs> Cái sàn nhà tôi bây giờ là quá trời cá bên dưới luôn Ok, tiếp theo là con cá gì đây để tôi xem coi Ui, con này là con sứa bạn ơi Được, được, mấy con sứa này nhìn được rồi nha Mấy con sứa này nhìn coi bộ dễ thương nè Tôi cũng sẽ để nhiều nhiều luôn Nhìn cho nó đẳng cấp ok ê vậy tính ra là ai mà vô trong nhà của tôi nha là là là bảo đảm là sẽ bất ngờ lắm luôn á bởi vì nhà của tôi quá độc lạ bình dương các bạn à ok bỏ mấy con sứa xuống dưới đây nè rồi như đây là đủ rồi nè tiếp theo nữa sẽ là mấy con gì đây à, mấy con cá này giống kiểu mấy con cá hề các bạn ok để xuống dưới luôn bỏ xuống nhiều nhiều xuống bên dưới rồi tiếp theo sẽ là mấy con cá lóc nha các bạn <laughs> ủa mấy con, mấy con này mấy con cá này là mấy con cá gì ta mình không biết tên nhưng mà thôi mình đọc đại là cá lóc đi <laughs> ok bỏ xuống bên dưới nè rồi tiếp theo nữa sẽ là ui cá đuối trời ơi nhà tôi có cá đuối luôn hơi bị xịn được được được bỏ thêm mấy con cá đuối xuống đây mấy con cá đuối này có bộ hơi to nha để mình đập cái này ra to to xíu để mình để xuống cho dễ nè ok bỏ xuống cá đuối xuống nè ấy cái con cá đuối này nó bắt mình rồi đâu thả ra trời ơi con cá đuối đáng ghét này rồi bỏ xuống à, tầm nhiêu đây cá đuối đi rồi tiếp theo nữa là sẽ đến cá mập nha các bạn nha trời ơi nhà tôi làm sao mà thiếu cá mập được bạn phải bỏ thêm mấy con cá mập xuống nè đó cá mập nè bỏ xuống ơi mà có bộ mấy con cá mập này có bộ nó hơi to nha ừ hình như nó hơi to cho nó không bơi được nữa bạn Ê tôi tôi tôi có lắp lại được không? Tôi có lắp lại được không đây? Sợ mấy con cá mập nó to quá nó bơi không được. À rồi, rồi được được được được nó nó nó bơi được nha các bạn nha. Ok, bỏ thêm mấy con cá mập xuống dưới. Này, bỏ thêm xuống, thêm vài con nữa. Rồi, tiếp theo nữa vẫn là cá mập nhưng mà cái đây đây sẽ là cá mập trắng nha các bạn nha, cá mập màu trắng. Ui con này to dữ rồi ta. Nó to thù lù luôn các bạn ơi. ui có con này bên dưới sàn nhà nhìn cái bộ hơi bị ngầu quá nha. Ok, để nhiều nhiều xíu nè nhiều nhiều xíu à, tầm nhiêu đây con đi ôi bọn nó bự quá cho nên bọn nó bọn nó chui xuống dưới không nổi luôn các bạn ơi ai cha cha chà cố lên cố lên chui chui xuống dưới đi rồi ok bọn nó chui xuống dưới hết nè bạn rồi tiếp theo nữa là sẽ tới lượt mấy con cá hời nữa bạn đó mấy con cá mà màu cam cam này nè mấy con cá này thì hơi bị đẹp luôn mình khá là thích mấy con cá này mình sẽ để xuống bên dưới nhiều nhiều nha ok để nhiều nhiều nè nhiều nhiều xuống bên dưới nè rồi ok và tiếp theo không thể thiếu đó chính là cá heo các bạn ơi trời làm sao mà tôi có thể thiếu cá heo được bởi vì cá heo chính là linh vật của tôi mà tôi sẽ bỏ cá heo xuống cái đây đó ui cái gì mà bỏ một phát nhiều vậy <laughs> Oh my god Rồi bỏ thêm xuống cá heo nè Cá heo Cá heo Rồi ok quá trời luôn Rồi bây giờ lắp cái sàn nhà lại Lắp lại lắp lại lắp lại lắp lại Ok rồi Ok bạn ơi, vậy là coi như mình đã xây xong một cái sàn nhà có hồ bơi ở bên dưới và có nuôi cá ở bên dưới nhà hơi bị ngầu, hơi bị ngầu, hơi bị độc lạ luôn. Được rồi, và bây giờ mình sẽ tiếp tục gọi là xây thêm mấy cái phòng để mình à, trang trí nha bạn. Mình đã đặt hết mấy cái phòng ở đây rồi để cho mình dễ xây á. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xây ra những cái phòng và mình sẽ bắt đầu trang trí từng phòng nha. Ok. Bây giờ thì à, đỡ mất thời gian thì mình sẽ xây xong mình quay trở lại nha các bạn. Ok như vậy nè. 3 2 1 ten ten ten ten Rồi ok bạn ơi Và sau một khoảng thời gian thì mình đã phân chia xong các cái phòng rồi nè các bạn Đấy thì ở ngoài đây như bạn đang thấy á, thì mình sẽ xây một cái phòng khách ở ngoài đây nè các bạn Đấy chỗ này á, là cái chỗ mà thang máy đi lên đi xuống Cho nên là mình à, chặn một cái cửa đây nè để tránh mình bị rơi xuống dưới Ủa chỗ này cao lắm cho nên là mình sẽ chặn một cái à, cầu thang ở đây Đó rồi còn ở trong đây á, thì mình sẽ à, làm một cái phòng khách ở trong này nha các bạn nha Mình sẽ để tivi nè ghế sofa nè máy chơi game hoặc là cái gì đó đó ngoài đây cho nó đẹp để cho anh em đến chỗ mình chơi á thì anh em sẽ có chỗ để giải trí để vui chơi đấy còn ở trong này á thì mới đầu là mình tính xây một cái nhà vệ sinh trong này nè bạn đây cho bạn xem nè đây trong này mới đầu á là mình tính xây một cái nhà vệ sinh và cái nhà vệ sinh của mình có cá bơi bên dưới luôn nhìn cho nó đẹp các bạn hiểu không đó nhưng mà ông siro á ông bảo rằng là chỗ này chắc là dùng để xây một cái thang máy á bạn cho nên á là à không nhầm không phải thang máy thang máy có rồi chỗ này là để xây một cái thang bộ các bạn đó xây từ tầng này lên tầng kia luôn cho nên là thôi chỗ này này mình sẽ không xây nhà vệ sinh nữa mình sẽ xây ở bên chỗ khác nha các bạn nha ở trong này thì sẽ là nhà bếp nữa bạn ấy nhà bếp của mình rộng quá các bạn đó rộng lắm luôn á bên này sẽ là bàn để cho mọi người ăn uống nè bên này thì sẽ là chỗ à, để mình nấu ăn nè có quầy buffet các kiểu à, hấp dẫn lắm luôn á nha còn bên này thì mình sẽ để nhà vệ sinh nè mình thấy là để nhà vệ sinh ở bên này là có vẻ là hợp lý hơn các bạn tại vì là để ở trong à, nhà bếp á, mình ăn xong mình no thì mình sẽ à, đó mấy bạn tự hiểu nha <laughs> <laughs> rồi rồi chỗ này sẽ để nhà vệ sinh nè à, ở bên này á, thì mình có một cái lan can thì mình sẽ trang trí ở ngoài đây à, thêm à, một cái chỗ để chúng ta ngồi ngắm cảnh đó à, nhưng mà sao có nhà của ruby ở bên đây sao ngắm cảnh được ta chắc là mình dùng tnt mình phá nổ nhà ruby luôn đi ha à, làm gì hay ác quá bạn ơi <laughs> Thôi tôi giỡn đó nha Ok ở chỗ này thì sẽ là nhà bếp nè Còn ở bên này thì sẽ là phòng chơi game của tôi Đó phòng quay video của tôi Gaming House thì phải có cái phòng để mình quay video bạn hiểu không Mình sẽ để một cái dàn máy tính của mình ở bên này Còn ở bên này á, thì sẽ là chỗ để cho mình ngắm cảnh nè Đó mình làm việc xong mệt mỏi mình sẽ ra ngoài đây mình ngắm cảnh ở chỗ này có một cái cửa để ra để ra ngoài phòng khách nè bạn thấy không đấy bên này cũng có một cái cửa để qua bên nhà nhà bếp luôn nói nói chung là cái phòng chơi game của mình là nó có hai cửa lận các bạn ạ đấy ok thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu uh, trang trí uh, cái ramen house của mình nha bạn nha và để cho mấy bạn đỡ phải chờ mình xây á, thì bây giờ mình sẽ tua nhanh qua đoạn này thôi nha bạn ok chuẩn bị nè ba hai một Boom chiu Tên tên tên tên Xin giới thiệu với mọi người Đây chính là Ramen House của mình Sau khi đã được trang trí xong rồi nè Đẹp chưa đẹp chưa mấy bạn ơi à, Nhưng mà nó hơi lắc xíu nha bạn Tại vì ở trong đây anh em cũng trang trí nhiều lắm cho nên là nó hơi lắc chút xíu mấy bạn thông cảm nha ở đây thì mấy bạn có thể thấy là cái Garmin House của mình á nó được trang trí một cái phong cách vô cùng là độc lạ luôn đó mà quê của tôi thì ở Bình Dương người ta hay gọi là độc lạ Bình Dương đó mấy bạn <laughs> đó thì à, ok chắc là bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho bạn à, một chút về cái Garmin House của mình đi nói chung là mình à, quay video này cũng nhanh ha tại vì á là mình sợ Ủa cái gì vậy? Ôi con quái vật gì vậy? Wow, trời ơi, nhà của bạn đẹp như vậy. Ủa sao đập lão vậy? Ủa, cái đó nè hả? Ôi trời đất ơi, cãi ơi, hôm nay bạn mặc cái bộ đồ như thế ghê vậy? À, cái bộ đồ này là cái bộ đồ mà ác quỷ của mình đó bạn, mình à, mới đi mua về để mình chuẩn bị cho Halloween á. À, 10 à, tháng tới Halloween rồi. Ừ. À, à, rồi rồi, ok ok, nhìn nhìn cũng uh, <laughs> cũng uh, độc lạ đó. Ok rồi, được rồi, nhân dịp Kairon qua bên nhà mình thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn cùng với Kairon đi tham quan nhà của mình luôn nha. Đây, à, xin giới dạ. thiệu với cây ron đây chính là phòng dạ. gaming house của phong 11 tới lượt phong qua cho cây review phòng của cây nha ủa trời đất ơi sao cái nhà của bạn nó lạ quá không ơi ở bên dưới còn có cá mập cá heo nữa nè đúng rồi trời nhà của mình thì nó phải độc lạ chứ bạn nè xin giới thiệu bạn trước tiên á khi mà vào trong nhà của mình á cái ấn tượng nhất phải nói đến đó chính là cái sàn nhà của mình á là được nuôi cá ở bên dưới nè hơi bị chất lượng luôn nha cá nó bơi tẩm tẩm nó tẩm bên dưới thấy không đó nhìn vô cùng đẹp luôn mấy bạn à, bạn vô nhà mình đó là bạn bạn sẽ cảm giác giống như bạn đang sống ở trong một cái thủy cung vậy á trời ơi chọn mấy con cá này chắc nó phải mấy tỷ luôn á toàn cá mập được không mà cá heo luôn nữa đúng rồi nhà của mình mà bạn đó tiếp theo nữa nè vô hôm nay nè ở chỗ này á là mình à, mình bắt trước bạn à mình có để cái chỗ à, để mình à, à, ca hát đồ kiểu nhưng mà thật ra mình không, live show hả ờ, mình không live show <laughs> à, thật, à, thật thật thật ra là mình không biết hát mình chỉ để vậy cho nó đẹp thôi nói chung mình thấy bạn để cũng đẹp cho nên mình bắt trước á <laughs> ok ở bên này á thì mình có à, mấy cái máy để à, gọi là mua nước uống tự động nè à ở trong đây là có bim bim cái kiểu luôn mấy bạn fan mà đến nhà mình là có thể mua nước ngọt rồi mua bim bim ăn luôn à ủa ủa ủa bông ơi mình đang hát mắt là sao tự nhiên bạn treo hai cái đồng hồ trên đây vậy hả ờ tại vì mình treo một cái đồng hồ nhìn nó không cân cho nên là mình treo luôn hai cái <laughs> đúng là độc lạ bình dương trời ơi độc lạ mà bạn tôi được đúng rồi ở chỗ này á là cái bàn để chúng ta có thể ngồi ở đây chúng ta xem phim chúng ta ăn uống với nhau đó ăn xong no rồi làm gì làm gì chúng ta quay chúng ta tập tạ đó bên này mình để chỗ à, tập tạ luôn à, hơi bị hơi hơi bị hay nè coi chạy bộ nè đó ờ, chạy bộ nè đó ờ đấy đấy chỗ này là chỗ để tập tạ chạy bộ cái kiểu ở bên này Ủa, á thì mình à, hả gì Ủa. có hả? Trong đây ờ mình tưởng trong đây là phòng gì chứ chưa trang trí. Phòng này hả? Phòng này là là là cầu thang mà, đâu có trang trí đâu. Ờ à, quên quên, quên ờ. cầu thang cầu thang đúng rồi. Ở bên này của mình á thì qua đây cho bạn coi nè, ở bên này của mình thì có những cái chỗ chúng ta vui chơi khác, ví dụ như là trò đá banh nè, hoặc là ở bên đây là có pizza nè đó. Còn ở bên này là một đống đồ chơi cho bạn có thể chơi luôn. Đấy. À. Dạ, khoan từ đã đã mình thấy bạn thích cosplay quá cho nên ở bên đây xin giới thiệu bạn một dàn đồ cosplay luôn ghê wow, không trời ơi không ơi khu vực này xin ra dành cho mình trời sau này mình mà thiếu đồ mình sẽ xuống dưới phòng của bạn mình lắm trời ơi được. luôn được luôn đó còn ở bên này nè giới thiệu cay đây là tiểu cảnh mình đang làm một cái à, hòn non bộ trong đây để mình nuôi mấy con này <laughs> đẹp không đúng là đồng lại bình dương dưới sàn là thủy cung còn ở đây là nuôi gà nuôi heo rồi sau đó là cá cảnh rồi tùm lum hết á đúng rồi trời mình là mình hòa mình với thiên nhiên bạn sắp tới mình còn trồng cây trong nhà nữa cơ đó vô cùng là độc lạ luôn rồi bây giờ vô đây vô đây mình giới thiệu cho bạn tiếp đây là phòng chơi game của mình vô đây vô đây đây tên tên tên đó đây chính là phòng chơi game của mình nha thì phòng chơi game của mình thì nó cũng đơn giản thôi đó nó chỉ đơn giản là có bộ máy tính ở đây nè chúng ta ngồi ở đây chúng ta chơi game chúng ta gọi là livestream hay làm gì đó cho mấy bạn fan xem nè trời đây trên đây còn có cái hình động nữa xịn như ta có cái hình động luôn đúng rồi có cái hình mà phong đang bấm máy nữa các bạn đó đó đó đó thấy không trời ơi quá là xịn sò luôn bên này thì sẽ là giường ngủ nè phong thì phong kết hợp à, phòng ngủ với lại phòng chơi game này chung nhau luôn à, à ca ca ca, ca. qua đây siêu cây gì dạ đây là bức tranh mà phong vẽ gì ghê hả đúng à, rồi hiểu rồi hồi nãy giờ mình đứng đây mình thắc mắc là sao cái chỗ này bạn không chịu lắp cái kính lại lỡ có ăn trộm vô sao nhưng mà thì ra là bạn để như vậy là để bạn uh, nghĩ ý tưởng bạn vẽ tranh đúng không đúng ừ. rồi chỗ này là mình sẽ đứng ở đây nè sau đó mình sẽ nhìn ra ngoài đây mình vẽ tranh đó mà bức tranh này là do mình vẽ đó ghê không ghê đó rồi ok cái nhà của bạn hình như là hơi hơi hơi nhiều hai hai cái máy bán tự động có ca với bánh thì sao ấy ờ tại vì mình ăn nhiều mày ê mà sao bạn không xây một cái phòng thay đồ riêng đi tại sao bạn vứt cái đống đồ ở đây mình đấy nó bừa bộn quá vậy à, tại vì là mình thích như thế bạn ơi mình thích cái nhìn nó phải kiểu đầy đầy đủ nhiều thứ màu sắc vậy bạn đó dạ, mình để đồ bên đây luôn á ok còn bên này á là hình của mình nè đó bên này là hình của bạn mình nè đúng không mấy cái <laughs> ủa có con heo đây Ê, mình đang mất mấy cái máy nghe nhạc bạn cũng treo trên tường được nữa <laughs> thì ờ, thì thì thì thì mình ờ, mình mình để ờ, ở đây thôi có đầu khủng long nữa nè có đầu khủng long ở đây nữa nè đúng Bán rồi đầu khủng long mình mua ở bên nước ngoài về các bạn để treo vô cho nó đẹp bạn hiểu không bên này á là máy chơi game nè còn bên này bạn biết là gì không bs 5 đó để một cái bs 5 ở đây mình sẽ ngồi ở đây mình chơi game đó hơi bị xịn luôn còn đó có cái máy nhảy nè có cái máy đây nhảy nè cái đúng rồi có cái máy nhảy ở bên đó nữa còn bên này xin hiệu bạn bên đây là nhà bếp vô đây vô đây đấy đẹp không <laughs> vô nhà bếp là có cái hình có cái hình nhìn, nhìn gọi là tượng gì ta trừu tượng thật sự luôn á đó hình nè ủa ủa vô nhà bếp mà có hình mình mình cầm cái con gà đúng rồi bạn nói gì ạ cái ý ý ý mình ý mình là nó hay các bạn ý mình là ý tưởng hay các bạn <laughs> ok ở bên đây á, là bàn để chúng ta ngồi ăn với nhau nè có thể á, là mấy bạn fan với lại Kairon sẽ thắc mắc là tại sao ở trong nhà này có nhiều món đồ mình lại sử dụng bằng màu tím đúng không đây ví dụ màu tím là màu của ruby nè nhiều bạn sẽ bảo là thôi chẳng lẽ anh không thích ruby hả không phải đâu nha các bạn nha thật ra là mình dùng màu tím là bởi vì mình thấy màu xanh với màu tím kết hợp lại với nhau coi rất là đẹp luôn cho nên mình cũng rất là thích màu tím luôn nha các bạn nha ok đó thật sự là cái màu mà phong thích nhất đó chính là màu màu nó nó hơi xanh xanh mà nó cũng hơi tím tím á chứ không phải là màu xanh tự nhiên đâu à, rồi ok rồi nói chung là bên này là bàn ăn đồ ăn nè bên này thì là quầy à, gọi là chọn đồ ăn nè cai muốn ăn hải sản gì không lấy đi cai Trời ơi, nhà Phong á là nãy giờ mình để ý là có cái gì là cứ bày ra hết để cho nó dễ nhìn, không cần phải cất vô tủ gì hết trơn đó. Đúng rồi, mình bày ra hết luôn cho nó, nó đã. Ừ, còn bên này á là chỗ mà để làm bếp nè, chúng ta sẽ nấu ăn ở bên đây đó nó ăn bên đây ok thôi gì vệ sinh vệ sinh nhà vệ sinh nè cai biết tại sao mình lại để nhà vệ sinh ở kế bên nhà béo không ừ. sao tại vì để khi mà ăn no xong rồi <coughs> vậy á à tiện lợi ê mình tính ra mình đúng rồi. nhà nó đúng nên nhà bạn á là kiểu sao ta nó đi theo một cái gọi là nguyên tắc luôn đúng không đầu tiên vô á là ăn ăn xong rồi á là ở bên có cái máy chạy bộ chạy bộ xong rồi vô đây chơi game chơi game chán rồi vô đây ăn tiếp ăn tiếp xong đi vệ sinh ồ ghê ghê ghê hợp lý nó đi theo một quy chuẩn luôn ba <laughs> hợp lý hợp lý à còn bên này là nhà vệ sinh của mình hình như mình quên trang trí nhà vệ sinh rồi bạn ơi không nhà vệ sinh thì cũng dễ mà để cái uh, cái ấy vô là được rồi ừ thôi không cần đâu nhà vệ sinh đơn giản mà mình chỉ cần đập cái này đi cái là mình đi vệ sinh thôi <laughs> mình chưa nghĩ đến bước này luôn á ờ bạn không biết ở dưới quê có mấy cái hồ cá cha hả biết rồi trời đất ơi đây từ từ thiếu cái này à, cái này là gì đây cục uh, xà bông nè cục xà bông à <laughs> như lại từ từ thiếu thiếu thiếu thiếu cái uh, thiếu cái uh, giấy nữa đó rồi đủ rồi ghê ghê ghê hợp lý hợp lý thôi rồi nhà vệ sinh để mình trang trí sau <laughs> ok còn ở bên này á là chỗ mà mình mỗi lần mà gọi là ăn no xong đi toilet xong thoải mái rồi đúng không giờ mình ra ngoài đây mình ngồi ngoài đây mình ngắm cảnh đó mình chiêu bạn hiểu không trời ơi ủa bạn đi đâu rồi à không mình ra mình coi coi khung cảnh thế nào á trời ơi công nhận là nhà không chiêu ta chỗ à, nào bạn công được, nhận chỗ nào mình là nghỉ dưỡng được bạn công nhận mình là từ đây nhìn ra ngoài kia được nguyên cái khu rừng nhìn nó chiêu không à. còn gì nữa quá là chiêu luôn còn gì nữa quá đẹp luôn ok bạn ơi vậy là coi như là nhà của mình cũng đã xây xong rồi nha bạn nha và bạn thấy ngôi nhà của mình như thế nào có đẹp hay không thì nhớ bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha bạn tôi nghĩ là Garmin House của tôi thì chắc là sẽ là Garmin House độc lạ Bình Dương nhất rồi bạn ạ à. à, không ai có thể độc lạ giống như tôi được hey, <laughs> tôi không biết là nhà có cây đòn như thế nào cây à, đòn có thể uh, mốt uh, cây đòn review nhà cây đòn kêu mình lên cho mình coi với được không còn gì nữa được luôn bạn được Để đây, sắp tới mình sẽ kêu bạn lên Đấy, yên tâm ok ok bạn luôn rồi còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây và nếu như mà anh em thích video này đừng quên hãy để cho mình một like một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình nha mọi người và cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của Kairon cùng với tất cả các thành viên của Hero Team đăng ký hội cho mọi mọi người luôn nha anh em còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video sau nha bye bye.